6 sự kiện chấn động thế giới năm 2022 Lê Anh xin kính chào quý khán giả thân mến của Duyên Vạn Cổ Hẳn là giờ này Xuân đã về tới cửa nhà quý vị rồi có đúng không ạ? Trong khoảnh khắc giao thoa thiêng liêng này, Lê Anh mong quý khán giả hãy gác lại năm cũ, hân hoan đón một năm mới quý mão 2023, an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý. Thời gian thấm thoát thoi đưa, năm cũ sắp hết và một năm mới tốt lành đã gần kề. Nhân khoảnh khắc chờ đón giao thừa đón năm mới Quý Mão sắp đến, chúng tôi xin được cùng quý vị nhìn lại một năm 2022 đầy chấn động trên khắp thế giới. Năm 2022 vừa qua, điểm chú ý của nhân loại tập trung chủ yếu vào các điểm nóng chính, cuộc chiến tranh xa lầy của Nga-Ukraine, các vấn đề của Trung Quốc đại lục, sự suy thoái của Cường quốc Hoa Kỳ. Có thể nói, năm 2022, ba ông lớn của thế giới là Mỹ, Nga, Trung đã có vô vàn vấn đề nội tại và cũng là trục chính xoay chuyển mọi biến động toàn cầu. xung đột vẫn phủ bóng thế giới. Kính thưa quý vị, cho tới giờ phút này, có thể nói rằng sau gần tròn một năm, Nga đem quân xâm lược người em láng giềng Ukraine, thì triển vọng hòa đàm giữa Nga và Ukraine vẫn vô cùng mờ mịt hai bên đều có những yêu cầu nhất định trước khi chấm dứt xung đột và nhiều khả năng cuộc chiến này sẽ bị các bên lợi dụng để đưa bất ổn vượt tầm kiểm soát nhằm tái cấu trúc lại trật tự thế giới có lợi cho mình. Mà ba ông lớn Trung, Nga, Mỹ chính là những người chưa chính trong ván cờ quyền lực này. Chiến tranh cũng kéo dòng người tị nạn lớn nhất đổ vào châu Âu kể từ sau đệ nhị thế chiến và đã tước đi sinh mạng của hàng ngàn binh lính và thường dân. Quân đội Nga bị cáo buộc tra tấn, giết hại hãm hiếp thường dân, phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt ngày càng khắt khe khiến Nga bị cô lập trên trường quốc tế, đồng thời tăng cường viện trợ cho Kiev. Bất ổn an ninh châu Âu là đề tài xuyên suốt, tốn nhiều giấy bậc bậc nhất của báo chí quốc tế suốt năm qua. Song giới chuyên gia quốc tế cho rằng xung đột bất ổn từ Đông sang Tây cũng trở thành vấn đề đáng lo ngại đối với tương lai thế giới trong năm 2023 an ninh ở châu Âu, Yemen, Myanmar, Nigeria, Ethiopia, Syria, Libya và nhiều nơi khác chưa tìm thấy những triển vọng chấm dứt thực sự. Điều này làm cho viễn cảnh hòa bình thế giới thêm một phần mờ nhạt. Kinh tế suy yếu toàn cầu và sự suy thoái của nước Mỹ Năm 2022, cụm từ suy yếu được sử dụng phổ biến khi nói về kinh tế thế giới. Mọi góc độ, mọi lĩnh vực kinh tế toàn cầu đều ghi nhận sự suy yếu với hàng loạt sự kiện mang tính lịch sử như Sri Lanka vỡ nợ, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đối tác cắt giảm sản lượng mạnh nhất kể từ năm 2020. Euro ngang giá đô la Mỹ lần đầu tiên sau 20 năm, giá vàng chạm mức cao nhất mọi thời đại, thảm họa lao dốc của thị trường tiền số. Kinh tế toàn cầu trong năm 2022 khá ảm đạm, nhưng năm 2023 được dự báo có thể còn ảm đạm hơn. Tại Mỹ, 1 đô la vào năm 2021 có sức mua tương đương với khoảng 1,10 đô la hiện nay. Đồng đô la Mỹ có tỷ lệ lạm phát bình quân 7,75% trong 12 tháng qua. Kết quả là giá trị thực của đồng đô la đã giảm trong thời gian gần đây. Sức mua giảm 7,75% vào năm 2022 so với năm 2021. Trung bình, bạn sẽ phải chi thêm 7,75% vào năm 2022 so với năm 2021 cho cùng một mặt hàng. Điều này có nghĩa là giá ngày càng cao hơn 1 phần 10 lần so với giá trung bình kể từ năm 2021 theo chỉ số giá tiêu dùng của Cục Thống kê Lao động. Một đô la ngày nay chỉ mua được 90,909% những gì nó có thể mua được vào thời điểm đó. Không chỉ Mỹ, khu vực kinh tế Trung châu Âu có lạm phát liên tục đạt kỷ lục mới lên tới 10,6% vào tháng 10 năm 2022 và sau đó hạ nhiệt còn 10,1% vào tháng 11 năm 2022. Trên phạm vi toàn cầu, Việt Nam thuộc nhóm những nền kinh tế có mức lạm phát trung bình từ 4 đến 6%. Trong khi đó, có nhiều nền kinh tế đang có lạm phát ở mức hai con số, tập trung ở châu Âu, châu Phi và Nam Mỹ. Giá dầu tăng kỷ lục kể từ năm 2008 do chiến tranh, xung đột địa chính trị dầu thô Brent của châu Âu, dầu thô WTI của Hoa Kỳ và dầu thô của OPEC là ba trong số các tiêu chuẩn quan trọng nhất được các thương mại được các thương nhân sử dụng làm tham chiếu cho giá dầu và xăng. Vào tháng 3 năm 2022, giá dầu tăng vọt lên mức cao chưa từng thấy kể từ năm 2008 do chiến tranh Nga-Ukraine. Thực tế, cuộc chiến Nga-Ukraine không phải là nguyên nhân chính và duy nhất thúc đẩy giá dầu thô tăng vọt, mà nguồn cung dầu thô đã bị hạn chế bởi chính sách năng lượng xanh của Mỹ và EU. Chính quyền ông Biden và thế giới Ả Rập không hòa hợp đã dẫn tới nguồn cung dầu thô bị thắt chặt thúc đẩy giá tăng ngoài dự báo. Giá dầu thô chỉ giảm dần nửa cuối năm 2022 khi cầu suy giảm ở Trung Quốc và toàn cầu. Dù vậy, mức giá dầu thô WTI bình quân năm 2022 ở mức 90 đô trên một thùng. Giá dầu thô tăng đã góp phần bùng phát lạm phát ở Mỹ, EU và khắp toàn cầu. Không có cách nào khác, Mỹ kêu gọi các đồng minh sử dụng dầu dự trữ để cân bằng giá. Dự trữ chiến lược dầu thô của Mỹ nhanh chóng giảm về mức thấp nhất kể từ năm 1984. Lòng Hoa Kỳ dậy sóng Thưa quý vị, Hoa Kỳ cũng trải qua một năm đầy bất ổn. Vào tháng 6 vừa qua, tối cao pháp viện Hoa Kỳ cho phép các tiểu bang tự do quyết định quyền cấm phá thai và chôn vùi điều luật năm 1973 Roe v. Wade. Ngay sau đó, khoảng 20 tiểu bang của Hoa Kỳ đã cấm hoàn toàn hoặc hạn chế quyền được phá thai. Đây là chủ đề nằm trong số những hồ sơ tranh luận gay gắt của cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 11. Cũng trong cuộc bầu cử giữa kỳ, Đảng Cộng Hòa tuy giành được nhiều chiến thắng quan trọng, song phải trải qua chật vật vô cùng. Đảng Dân Chủ vẫn giữ được quyền kiểm soát Thượng viện, nhưng Đảng Cộng Hòa lại giành được đa số ở Hạ viện. Cựu Tổng thống Donald Trump cũng đã thông báo tái tranh cử năm 2024. Cuộc chiến giành vị trí chủ nhân Tòa Bạch Ốc trong nội bộ Đảng Cộng Hòa có thể sẽ gắt gao khi có nhiều ứng cử viên tiềm năng, phải kể đến Thống đốc tiểu bang Florida Ron DeSantis. Hiện tại, cựu Tổng thống Trump cũng đang phải đối mặt với nhiều cuộc điều tra sách nhiễu và cố tình gây cản trở từ đảng đối lập. Trong khi đó, Đảng Dân Chủ tiếp tục khiến người Mỹ thất vọng thêm một năm về mọi chính sách của mình. Người đứng đầu Tòa Bạch Ốc là ông Joe Biden ngày càng chứng tỏ cho người dân Mỹ thấy mình không phù hợp với vị trí Tổng thống thế nào. Chưa kể cuộc bố giáp và tư dinh Mar-a-Lago của đối thủ chính trị là cựu Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ đã khiến hình ảnh của Đảng Dân Chủ trở nên hoen ố hơn trong mắt công dân sắp xứ sở cờ hoa. Thảm họa dẫm đạp Thế giới năm qua đã hai lần đau xót khi phải chứng kiến thảm kịch dẫm đạp gây thương vong lớn chỉ trong tháng 10 tại lễ hội Halloween ở Hàn Quốc và giải bóng đá vô địch quốc gia ở Indonesia. Vụ việc ở Indonesia khiến ít nhất 125 người thiệt mạng và khoảng 200 người bị thương, còn tại Hàn Quốc có 156 người thiệt mạng cùng 133 người bị thương. Trước đó, thế giới rúng động trước vấn nạn thiếu đói ở Nigeria đã gây ra thảm kịch dẫm đạp giành giật các suất ăn từ thiện miễn phí khiến ít nhất 31 người thiệt mạng trong cảnh hỗn loạn. Trung Quốc với một năm thảm họa toàn tập Năm 2022 tiếp tục là một năm đầy biến cố đối với Trung Quốc, mà xuyên suốt cả năm, vấn đề gây nhức nhối nhất có lẽ là chính sách phòng dịch cực đoan Zero Covid do chính quyền ông Tập thúc đẩy. Sau khi gây ra vô số thảm họa thứ cấp và dẫn đến phong trào giấy trắng, chính sách này đã được dỡ bỏ đột ngột, nhưng đi sau nó lại là làn sóng lây nhiễm ồ ạt với hàng loạt ca tử vong, khiến cho hệ thống y tế và các nhà tang lễ tại đại lục hoàn toàn tê liệt. Ngoài ra, thế giới cũng đổ dồn ánh mắt về Trung Quốc với các sự kiện như Đại hội Đảng 20 với nhiệm kỳ thứ ba của ông Tập, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trịch Dân qua đời, cùng các thiên tai nhân họa khác, chúng ta cùng điểm lại xem. Tập phá vỡ tiền lệ cầm quyền trở thành lãnh đạo quyền lực nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc Đại hội lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc được tổ chức vào mùa thu năm 2022 là một sự kiện lớn với chế độ và chính ông Tập Cận Bình. Ngay từ đầu năm, chính quyền ông Tập đã hạ rất nhiều hổ để cảnh báo phe đối lập. Sau khi dọn sạch kẻ ngáng đường, Đại hội 20 Chủ tịch Tập Cận Bình tiếp tục giữ vị trí lãnh đạo của Đảng Cộng sản, trở thành người lãnh đạo quyền lực nhất của lịch sử Trung Quốc hiện đại sau Đại hội Đảng lần thứ 20. Chấn động sự kiện ông Hồ Cầm Đào bị sốc nách khỏi hội trường Đại hội 20 vào ngày bế mạc ngày 22 tháng 10 đã xảy ra một sự việc bất thường. Cựu Tổng bí thư Hồ Cẩm Đào bị hai nhân viên sốc nách và mời ra ngoài trước khi các đại biểu giơ tay biểu quyết. Trong khi bên ngoài vạn lý tường lửa Internet, lượng tìm kiếm từ khóa Hồ Cầm Đào tăng vọt trên Google, thì hầu như người dân bên trong Trung Quốc không hay biết việc này, các kênh truyền thông trong nước cũng không đưa tin. Nắng nóng hạn hán kỷ lục, khô nước ngọt lớn nhất Trung Quốc cạn chưa đáy. Hồi tháng 7 năm nay, Trung Quốc bắt đầu đợt nắng nóng tồi tệ nhất trong hơn 60 năm qua. Hồ Bà Dương nằm ở tỉnh Giang Tây là hồ dự trữ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc và thông ra sông Trường Giang. Khi đó, nước trong hồ đã bị thu hẹp đến mức bằng với những tháng mùa khô. Cả cây cầu đá từ thời nhà Minh dưới đáy hồ cũng bị lộ ra về cả nước, một cảnh tượng chưa bao giờ từng chứng kiến trong lịch sử. Dị tượng khắp nơi, hoa trúc nở, bầu trời đỏ, tuyết rơi tháng 4. Từ tháng 4 đến tháng 5 năm nay, ở Trung Quốc xảy ra vô số hiện tượng lạ. Ngày 14 tháng 4, trang mạng thời tiết Trung Quốc cho biết từ 5 giờ đến 6 giờ 30 chiều cùng ngày tại huyện Cự Lộc, thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc xuất hiện cầu vồng ngược và mặt trời giả. Hiện tượng này kéo dài trong 90 phút. Tại một số nơi khác ở tỉnh Hà Bắc, Sơn Tây và Nội Mông, nhiều cư dân mạng cho biết họ cũng được chứng kiến cảnh này. Khi còn khoảng 3 tuần nữa là bước sang tiết lập hạ, vào ngày 15 tháng 4, người dân ở 6 khu vực thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc quay video cho biết nơi họ ở đang có tuyết rơi, tuyết phủ trắng các con đường, mái nhà, nóc xe và đồi núi. Chập tối ngày 16 tháng 4, một số nơi ở tỉnh Hắc Long Giang và tỉnh Cát Lâm của Trung Quốc xuất hiện mặt trời đỏ, sau đó lại xuất hiện mặt trăng đỏ hay dân gian có còn gọi là trắng máu. Cư dân mạng nước này nói rằng đây là hiện tượng hiếm gặp, cảm giác như sắp xảy ra chuyện lớn. Truyền thông Trung Quốc đưa tin hôm 21 tháng 4 rằng cùng ngày Bắc Kinh có gió mạnh kèm cát bụi, sau đó xuất hiện mặt trời xanh. Có người dân đã chụp được ảnh thực tế. Tới cuối tháng ngày 30 tháng 4, một số nơi thuộc tỉnh Sơn Đông và Giang Tô của Trung Quốc xuất hiện dị tượng cây trúc nở hoa. Dân gian Trung Quốc có câu nói rằng cây trúc nở hoa mau chóng chuyển nhà và coi đây là một điểm xấu. Vào 8 giờ tối ngày 7 tháng 5, một phần bầu trời ở thành phố Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc bỗng dưng đỏ lòm như máu. Hôm sau, chính quyền địa phương xác nhận thông tin này nhưng nói rằng đó là do đèn của tàu đánh cá phát ra. Cục khí tượng Chu Sơn lại nói rằng đó là hiện tượng khúc xạ và tán xạ ánh sáng. Cư dân mạng Trung Quốc cho rằng lời giải thích này không đáng tin, có người bình luận bật đèn lại lần nữa xem nào, bầu trời đỏ được như thế thì tôi tin. Phần lớn mọi người đều thấy đó là hiện tượng kỳ dị, mang điểm xấu cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Chỉ Dân qua đời. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân qua đời lúc 12 giờ 13 phút ngày 30 tháng 11 năm 2022 tại thành phố Thượng Hải vì bị bệnh bạch cầu và suy đa tạng ở tuổi 96. Giang giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 1989 đến năm 2002, giữ chức Chủ tịch Quân ủy Trung ương từ năm 1989 đến năm 2004 và giữ chức Chủ tịch nước Trung Quốc từ năm 1993 đến 2003. Ông đã trở thành người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc nhờ vào việc đàn áp sinh viên ở quảng trường Thiên An Môn ngày 4 tháng 6 năm 8 1989. Giang còn là người phát động cuộc đàn áp tàn bạo nhất trong lịch sử nhân loại, là kẻ hậu thuẫn cho nạn mổ cướp nội tạng chủ yếu nhắm vào các học viên tu luyện pháp luân công tại Trung Quốc đại lục. Zero Covid và sự thức tỉnh của người dân Trung Hoa Vâng, có lẽ đây chính là điểm nhấn quan trọng nhất năm 2023 tại Trung Quốc, bởi nó là nguyên nhân gốc rễ gây ra mọi sự bất ổn trong lòng đại lục trong suốt năm 2022 và tới cả lúc này. Chính sách Zero Covid của chính quyền ông Tập đã đẩy người dân Trung Quốc vào nhiều thảm kịch, đã tàn phá nền kinh tế Trung Quốc, gây hại đến chuỗi cung ứng thế giới, kẻ được lợi nhất là Đảng Cộng sản Trung Quốc và những người đi theo nó. Trong suốt 3 năm, thì chính sách Zero Covid nhiều nơi ở Trung Quốc cũng từng xuất hiện một số cuộc biểu tình nhỏ lẻ. Nhưng vụ hỏa hoạn ngày 24 tháng 11 ở Urumqi, thủ phủ của khu tự trị Tân Cương, khiến 10 người tử vong và 9 người bị thương đã trở thành giọt nước tràn ly. Do bị phong tỏa, cư dân tòa nhà đã không kịp thời chạy thoát thân, lực lượng cứu hỏa cũng gặp trở ngại khi tiến vào hiện trường. Nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra ở hàng chục thành phố lớn như Thượng Hải, Bắc Kinh Quảng Châu, Thành Đô, Vân Nam, Vũ Hán, Trùng Khánh và các trường đại học trên khắp Trung Quốc từ ngày 26 tháng 11. Họ đứng lên để bày tỏ lòng tiếc thương với các nạn nhân ở Urumqi và yêu cầu chấm dứt phong tỏa. Do người biểu tình cầm những tờ giấy trắng để phản đối chính sách kiểm duyệt của chính quyền Trung Quốc, nên làn sóng này được gọi là phong trào giấy trắng hay cách mạng giấy trắng. Trong các video lan truyền trên mạng, người biểu tình hô các khẩu hiệu như từ chối xét nghiệm, ủng hộ tự do, Đảng Cộng sản Trung Quốc hạ đài, Tập Cận Bình hạ đài, chấm dứt nhiệm kỳ suốt đời. Cuộc biểu tình đã đặt ra thách thức to lớn đối với Bắc Kinh. Lần đầu tiên chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc nhượng bộ và đáp ứng yêu cầu của người biểu tình. Tới ngày 7 tháng 12, Trung Quốc tuyên bố chính thức nới lỏng toàn diện các biện pháp phòng dịch. Thực tế là chế độ Bắc Kinh đã đi từ cực đoan này sang cực đoan khác, từ cưỡng chế thi hành chính sách Zero Covid hà khắc đến đột ngột mở cửa mà không có lộ trình. Nó đã dẫn tới làn sóng lây nhiễm ồ ạt trên khắp Trung Quốc, lượng người tử vong tăng đột biến khiến các nhà hỏa táng không kịp trở tay. Vào ngày 26 tháng 12, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc thông báo sẽ ngừng áp dụng các biện pháp kiểm dịch đối với hành khách và hàng hóa nhập cảnh từ ngày 8 tháng 1 năm 2023. Ngay lập tức, lượng tìm kiếm về các chuyến xuất ngoại tăng vọt trên nhiều công cụ tìm kiếm du lịch của Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn tiếp tục thiếu minh bạch, thông tin và che giấu tình hình dịch bệnh. Lãnh đạo Ủy ban Y tế Trung Quốc dự đoán dịch bệnh sẽ leo thang ở nhiều nơi hơn do Trung Quốc sắp đến mùa xuân vận, đợt di cư lớn nhất trong năm vào thời điểm Tết Nguyên đán. Kính thưa quý vị thân mến, cả văn hóa phương Đông và phương Tây đều tin rằng con người là do Thượng Đế tạo ra và chỉ có khiêm tốn cầu nguyện trước Thượng Đế, tự kiểm điểm lỗi lầm của mình nhất định sẽ sửa dài trong tương lai thì mới có thể nhận được sự che chở của Thượng Đế, mang lại may mắn trong hoạn nạn, gặp giữ hóa lành. Con người không thể chiến thắng các lực lượng tự nhiên do thần kiểm soát, chứ đừng nói đến việc chiến thắng thần và trời. Tuy nhiên, điều mà Đảng Cộng sản Trung Quốc chủ trương và tích cực chỉ đạo là mối quan hệ đấu tranh xấu xa nhất, giao giảng rằng nhân định thắng thiên, theo đuổi việc đấu trời, đấu đất, đấu người, thậm chí đấu virus. Về quan niệm văn hóa, việc này đã cắt đứt mối liên hệ giữa người và thần, giữa người và tự nhiên, làm xấu đi mối quan hệ thiên nhân và mối quan hệ xã hội, đẩy người dân Trung Quốc vào tình thế tuyệt vọng tranh đấu một mất một còn, không thể hòa giải và không thể cùng sinh tồn. Từ thuyết vô thần đến nhân định thắng thiên, mục đích của Đảng Cộng sản Trung Quốc khi cướp đoạt chính quyền Trung Hoa Dân Quốc là phá hủy văn hóa thần truyền Trung Hoa, phá hủy núi sông tươi đẹp của Trung Hoa và gây nguy hiểm cho sự tồn vong của người dân Trung Quốc. Chính quyền nghịch thiên phản đạo, nợ máu trồng chất, tội ác chất chồng này chú định phải chịu trời trừng trị và báo ứng đang sáng xuống. Vào cuối năm 2022, một trận đại dịch chưa từng có đã quét qua toàn Trung Quốc và những người nổi tiếng trong hệ thống của Đảng Cộng sản Trung Quốc hoặc những người đứng về phía Đảng Cộng sản Trung Quốc lần lượt chết vì căn bệnh này trước những thiên tai do Đảng Cộng sản Trung Quốc gây ra, người dân Trung Quốc cũng đứng trước sự lựa chọn sinh tử, chỉ có thể tuyên bố thoái khỏi mọi tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, vạch rõ đường ranh giới với chính quyền này, từ bỏ mọi quan niệm nhân định thắng thiên, chân thành suy ngẫm trước thượng thiên và trở về với văn hóa truyền thống kính thiên trì mệnh thì đó mới là cách duy nhất để người dân Trung Quốc vượt qua kiếp nạn này. Kính thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại góc nhìn tổng quan của chúng tôi về các sự kiện đáng chú ý nhất trên thế giới năm 2022. Năm 2020 trước đây được đánh giá là một năm đầy chấn động với toàn thế giới khó mà nói hết, thì cho tới nay so với năm 2022 thì thậm chí nhiều sự kiện còn gây chấn động hơn nhiều. Trong tri thức cổ, người xưa tin rằng luôn có hiện tượng thiên nhân cảm ứng, vì vậy mà quan sát thiên thượng có thể biết chuyện thế gian giữa trời và người là có cảm ứng tương thông, dị tượng xuất hiện thường cảnh báo những biến cố lớn, đôi khi là sự thay đổi thiên chiều. Điều này đã sớm được nhắc đến trong các dự ngôn. Vậy liệu năm 2023 sẽ là một trang quan trọng tiếp theo của giao thời lịch sử chăng? Hoan nghênh quý vị hãy để lại bình luận bên dưới để chia sẻ cùng chúng tôi nhé! Mùa xuân là mùa vạn vật chuyển mình sống động lại, Vậy nên chúng tôi hy vọng rằng những giá trị đạo đức truyền thống đẹp đẽ xưa sẽ hồi sinh trong năm mới bởi văn hóa, tinh thần là cái gốc lập mệnh, nền tảng thịnh vượng cho mỗi dân tộc. Chúng tôi mong muốn đồng hành cùng quý khán giả trên hành trình tìm lại nhân luân và đạo đức con người bởi chúng tôi tin rằng những giá trị bất biến đó là cội nguồn thuần khiết đưa nhân loại trở về. Bên cạnh tôn vinh các giá trị phổ quát của nhân loại, góp phần khôi phục tinh hoa văn hóa truyền thống đẹp đẽ ngàn xưa, Duyên Vạn Cổ cũng mong muốn thông qua những tin tức trung thực, cung cấp sự thật và làm sáng tỏ những vấn đề xã hội bằng sự chính trực, lương thiện và lòng trắc ẩn. Nếu quý vị cùng theo đuổi những giá trị cao đẹp này, xin mời hãy bấm đăng ký kênh để trở thành bạn đồng hành cùng Xuân Vạn Cổ quý vị nhé. Sau cùng, trong thời khắc chờ đón giao thừa, Lê Oanh kính chúc quý vị hân hoan đón một năm mới quý mão 2023, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Xin kính chào và hẹn gặp lại!